chào cả nhà Ngày hôm nay thì do dịch bị, ờ, do dịch bệnh Covid cho nên là mình không thể đi làm trên các vườn sinh vật cảnh được Và ngày hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái clip là cắt lá tỉa cành cho hoa mẫu đơn và hoa hồng Đồng thời là hướng dẫn để bón phân cho hoa lan Thì ờ, sau đây ờ, mời các bạn đến cái khu vườn nhỏ xinh xinh của mình nhé trên vườn này có rất nhiều loại những loại hoa các bạn ạ từ hoa mẫu đơn cho đến hoa sen cho đến hoa hồng và đơn giản nhất là hoa hoa sam đấy thì tất cả những cái cây hoa này đều được dùng phân bón silic à, tân phát trong thời gian qua đây thì cái cành mà đây như thế này là là là đó ở phía trong này thì ta cắt chỉ cần à, lên một lần lá này thôi nhưng cái loại mà ở ngoài mà mình muốn cắt thì tán nó nó đều ấy, thì mình có thể cắt xa ra đấy để mình à, tạo tán ra khi nào nó đều được rồi thì thì thì thì, thì mình cây như thế là đẹp đây cây này như thế này là mình cũng cắt đi những đây thưa các bạn đây những cái cành à, cành này cái này nó đang à, đây, ừ. đây, đây, đây. cành này những cành nào mà hoa đã tàn các bạn nhớ nhá những cành hoa đã tàn thì mình đây. cắt tỉa đi hoa nó rụng rồi đấy. thì mình cắt đi cắt chậm đây. thôi cắt chậm đấy. thôi đấy thế còn những cái hoa nào nó mới đang trổ hộ nó vừa mới trổ qua cái này nó cũng đang tàn rồi thì mình thì cắt mình giữ nguyên đấy. đấy vì ở cắt ở đây là mình ở những chỗ này mình không muốn cắt sâu quá là vì cắt cái này sâu quá thì đây chỗ lọc đấy là nó đang tạt rồi lọc nó đang ra cho nên mình cái cắt phía trên này thôi để để để để cho để cho cái lọc của nó lại đang đây, phát triển cái bông này là tàn rồi đấy cắt đi đây đấy. các bạn đây đây nhá những cái này lọc đây này nó sẽ ra ở chỗ này lọc nó sẽ ra ở những cái kẽ đấy. lá này các bạn kẽ này thế đây bây giờ mình đây muốn cũng như cái này này muốn cái, muốn cắt ấy, mà để nó nhiều đoạn lọc thì mình có thể cắt trên này nếu không mình sẽ xuống xuống, xuống đây đấy. còn nếu không ấy nếu mà tiết kiệm mình có thể đến đây để cho cái cái đợt lọc cái ra nó sẽ ra được nhiều đợt lọc đấy có nghĩa là cây hoa của bạn nó đang lở bụi rồi, bụi nó to rồi thì mình không mình cắt uh, cắt hoa cắt cắt cắt sâu có để mình tạo tán. Cắt Còn sâu nếu lên. như mà bây giờ là mình cắt sâu để để vì cái này là mình của mình ý, là nó cũng chưa được to hẳn cho nên là mình sẽ cắt nó vừa phải để mình như này lấy ờ, trong cái này đây thì các bạn này thì là những cái cái cái, cái, ờ, cái mầm ở kẽ lá này nó lại ra tiếp đi lên đây tiếp tục đi lên lại ra tiếp các bạn đấy. đấy đây cái mầm cái trong này đây cắt cắt đi cho nó nó, nó nó ra đấy. cây này của mình nó cũng không có to lắm cho nên là mình à, cắt lông thôi để cho nó nó phát triển sung xê còn nếu cây của các bạn đã to rồi thì các bạn cắt sâu cắt sâu một chút và đây cái bông này này bông này cắt đi đây. thì cắt sâu một tí để cho nó uh, còn là do cái tính chất tạo tán của mình nữa mình cắt sâu cắt ờ, để cho là, nó ra hay là cắt nhiều lọc ờ, và nhiều hoa hơn các bạn ạ đấy tùy theo các bạn nhé đây ví dụ như là lần trước cắt đây như thế này xong nó ra hai lọc ở đây thì là nó ra hai hai bông ở Một đây bỏ bỏ tay vào đây đây đây, đây, đây các bạn nhé tàn đây thì nó hôm lại trước, tiếp tục khi là mình cắt đi để cho nó lại ra tiếp hôm trước ở tay tôi đây là là tôi cắt một bông hoa này đấy thì đây nó lại ra cái lộc của nó đây các bạn này đấy lộc đây đấy Đến bây giờ nó tan dạ rồi. và cái hoa nào nó tàn thì mình lại cắt đi cắt hai cái hoa này đi để cái, cái lộc nó vươn lên đấy đây, bên này cũng cắt đi này đấy. những cái cành này là cơ bản là cắt được hết rồi đấy cắt hết đi và khi mình cắt xong như thế này thì mình sẽ bón phân silic tân phát Bắc Giang ờ, vào thì trong khoảng thời gian là khoảng độ tầm 20 tầm độ 7 ngày sau là nó ra rất nhiều lộc rồi các bạn ạ 7 ngày sau nó ra lộc rồi đấy và nó lại tiếp tục uh, khi ra lộc rồi thì nó khi sẽ... mà ra lộc rồi thì bắt đầu là nó lại chuẩn bị ra hoa và khoảng 20 ngày sau thì mình lại có những cái cái cái cái cái cái lụ như thế này các bạn mới đấy. khoảng 20 25 ngày sau là lụ nở ra như này đấy vậy nên là uh, mình nên sau khi mà hoa tàn thì mình nên cắt tỉa sớm để cho cho hoa nó để cây nó phát lộc và khi phát lộc thì nó sẽ phát phát lụ luôn đấy và các bạn cũng có thể thấy là đây cái cây cái cây này là ngày 24 Ngày 24 tháng 7 năm 2021 là chúng tôi có hướng dẫn là bón phân silic cho cây cây hoa mẫu đơn này và lúc đó là tôi chúng tôi cũng hướng dẫn là cắt lá tỉa tỉa cành à, cắt cắt những cái hoa tàn đi để cho nó phát nhánh mới phát mầm thì cho đến thời điểm này sau khoảng 23 ngày các bạn ạ thì cây nó mầm mập như thế này đấy nhưng mà lúc này đang là tầm trưa cho nên lá nó hơi à, lúc này nhiệt độ nó khoảng độ tầm 38 40 độ cho nên là lá nó hơi bị hơi bị rũ xuống một chút nhưng mà mầm nó đẹp như này các bạn này đấy mầm nó đẹp như này đấy đây thì mầm nó lên rất là mập nó rất là mập rất là đẹp như này đấy thế thì và sau đây thì mình đến với quy trình là bón phân silic cho hoa mẫu đơn với cái cây này thì nó cũng nhỏ thôi các bạn ạ những cây này nó nhỏ thôi nó chỉ tôi mới trồng được năm ngoái năm ngoái trồng thì nó bằng ngón tay thế nhưng mà sau khi dùng phân silic thì nó đã phát nhánh phát cành và nó đã nó đã đẹp như thế này Đấy. nó đã to phát triển như này thế và sau khi mình cắt như này này xong thì các mầm ở các kẽ lá này này nó sẽ nó sẽ, sẽ trổ nó ra phát triển đây nó không nuôi hoa nữa mà bây giờ chuyển lại chuyển sang phát nuôi ờ, lá thì lá nó phát triển rất nhanh bây giờ bạn bón, bón phân silic đi bạn bón phân đi đây thưa các bạn đây là đây là phân phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang đây là cái với cái tính chất là cái cái phân này là sử dụng để bón gốc thì bây giờ mình đây cái phân của nó đây các bạn nó sẽ có có xanh, hạt à, màu xanh, xanh màu đỏ màu và màu trắng, À. thì bây giờ ấy, là ta có thể là với cái cái cái ờ, cái này ta có thể là cho nó một lắm thì đây thì các bạn đây mình cứ rắc xung quanh ở trong này mình cứ rắc xung quanh như này à, xong anh đây một lắm vừa nãy tôi nó ít thì giờ tôi ấy là thêm một ít nữa đây cứ rắc thế này thì sau đó là mình tưới nước vào đây là cây sẽ ăn dần thế này thì bây giờ đến lúc mà mà mà cây... sang bên này sang sang bên này thêm một chút và với những cái cái cái um, cây mà mình trồng ở trong chậu hoặc trong thùng xốp mà đặt trên những cái nền bê tông nắng nóng thì các bạn phải phủ một lớp chấu cho nó như này hoặc là những cái um, những cái um, cốc rau hoặc là những cái uh, phân đây hữu cơ thì các đây, bạn chỗ này tôi cho thêm một ít đấy. Đấy. thì cái này là hôm trước ấy là cắt lá tỉa cành ấy đã cũng cho nó một ít rồi bây giờ mình ờ, tiện mình bổ sung thêm, thêm một chút thôi thì sau đây nó đấy, sẽ ra hoa ra. và đây này các bạn này ờ, đấy ra nhiều hoa mấy ngày 24 tháng 7 là cắt lá tỉa cành à, và sau chưa được một tháng thì nó đã ra những cái nụ như thế này rất là đẹp như này à, vợ lụ hứa hẹn và tới đây thì cây hoa mẫu đơn này sẽ nở ừ, rực rỡ. Khi này cây này mà sẽ lở thì chúng tôi sẽ làm cái video để cho Vâng và sau đây thì mình đến với phần hướng dẫn là cắt hoa hồng. Thì đối với hoa hồng thì nếu mà mình muốn cái chậu này mà tán nó tròn thì những cái cái nào nó vươn ra ngoài thì mình cắt hết đi. Đấy. Cắt hết đi. Và sau khi hoa đã lở xong thì các bạn cũng nên cắt và khi cắt thì ta lưu ý để lại từ à, ba 3 lá đến 5 cặp lá thì hoa nó sẽ đẹp hơn đây, đây là vừa rồi là nó lở hoa rực rỡ nhưng vì là nó trồng trong chậu nó giới hạn với đất cho nên là um, cho nên là không hoa nó nó ra nó không to các bạn ạ nếu cái trồng này mà mình cái này mà mình trồng ở đất nó sẽ ra rất nhiều và hoa rất to hơn và nếu có phần silic thì nó lại càng đây Đấy. có những chỗ mình phải cắt sâu các bạn nhé mình không thể cắt sâu mình không thể thương cây được mà phải cắt cắt gọi là cắt đau đấy các bạn ạ cắt đau một chút thì nó sẽ đẹp hơn Đấy. cái này cũng cần phải tiền nữa thì và với cái chậu này thì mình muốn cho cái tán nó tròn thì mình à, cái này thì mình cũng cắt tỉa đi thì sau này nó sẽ cái cái lụ này nó đang chuẩn bị đấy thì mình lấy cái lụ này và sau khi cắt lá tỉa cành xong đấy, thì mình tiến hành bón phân cho hoa ở đây mười bóc như này thì mình rắc một nắm một nắm như này các bạn nhé đây mình rắc quanh cán như thế này và do là trồng trên nền bê tông ờ, những cái chậu này trên nền bê tông rất nắng nóng cho nên là chúng tôi phải tủ gốc bằng chấu hoặc là bằng à, cỏ khô rác khô hoặc là à, bằng những gốc rau và sau đây thì mình à, sang mình đến với quy trình để bón phân cho lan sau đây mời các bạn đến với quy trình để bón phân silic cho lan và ở đây thì cái à, đây là chúng tôi mới nhân giống tạo cái lan benzo benzo lan benzo và vâng. thực ra thì chúng tôi mới học chơi lan cho nên là cũng chưa thuộc lắm các bạn ạ và có thể giới thiệu sơ với các bạn là ở đây là có 10 chậu đây giới thiệu với bạn là vừa mới nhân giống thì được cho đến nay thì à, cái nan denso này đã được một tháng rồi các bạn ạ nhưng mà dễ ra rất nhiều dễ ra nhiều đây này các bạn này các bạn có thể đến với đây dễ ra nhiều lắm ạ đây chúng tôi cũng đã bón phân silic rồi đây nhá Đấy. đây là mình sử dụng một phương pháp đặt tưới vâng đây. cái phương đây là dùng cái túi cái túi 300 g này để đây tưới. dưới đây đây với cái lan này thì dùng cái túi 300g này để chúng tôi mới áp dụng cái cái này để tưới một túi này chúng ta hòa với 60 lít nước và với cái lan mà những cái giỏ như thế này thì mình có thể uh, tưới cho được khoảng một một đến 200 giỏ các bạn ạ đấy Đấy. Đây, cái và cái này mà mình lên dài này. Vâng, khi tưới thì uh, mình tức là mình dùng biện pháp là trên phun dưới tưới, tức là trên những cái lá này thì mình phun phun vào. Nhưng mà dưới phun vào vào bình chĩa cái cái cái vòi phun xuống gốc này cho nó đẫm đìa vào thì khi mà phân nó dính vào nó bám vào cái cái cái giá thể này thì nó sẽ có sức sống để nó nuôi lan và đây là chúng tôi mới phun được hai lần hai lần mỗi lần cách nhau 10 ngày và lan mới trồng được một tháng thì mầm nó ra đẹp như này các bạn này Đấy, mầm nó ra mập như này mập lá đây này lá của nó mướt này cứng này lá cứng lá rất mướt nhưng mà lại cứng đấy và thân nó rất khỏe như thế này đấy, thân nó rất khỏe đây cái mình có thể đến với mình cái cái gốc này đây, rễ nó ra rất nhiều như này các bạn này để rễ nó ra đây đây cây này, này. đây rễ nó ra đây các bạn thấy nó trắng muốt này trắng muốt này Đấy, rễ ra trắng muốt như này là báo hiệu cho cái nan này là đang có những triển vọng rất là tốt và đối với cái cây này cũng vậy này cây này đây đây rễ nó trắng muốt như này mà rễ nó to nó to nó rất là to như này cây này cũng vậy cây này cũng vậy và đây đây cây này dễ nhiều này các bạn này dễ nhiều này đấy dễ nhiều dễ rất đẹp và mầm này mầm mập này mầm mới trồng được một tháng mà mầm đã ra như này đấy đã ra rất là mập như thế này đấy. và cây nó khỏe này các bạn này cây khỏe này lá mướt này cây khỏe này đấy bạn có thể quay một cái tổng thể đi đấy. ở trên dàn ở trên kia thì trồng nhiều ở đây à, chúng tôi mới nhân giống tạm được 10 giỏ thôi thế và khi mà lan nó phát triển như này rồi thì cây nó rất là hứa hẹn như này rồi thì mình có thể bón phân silic có thể bón cái túi 5 cân này các bạn này cái loại 5 cân này và mỗi một gốc như này thì mình chỉ thả khoảng độ một thìa cà phê thôi các bạn nhé đấy dùng phân silic thì rất là tiết kiệm và không có lãng phí gì cả không có tốn kém nhiều đấy đây mỗi một gốc thì mình chỉ thả nó độ độ độ vài chục hạt mình cứ thả vào thế này mình cứ thả trên bề mặt thế này và sau khi mình tưới nước vào thì phân nó sẽ thẩm thấu dần dần nó sẽ thẩm thấu nó sẽ phân này là phân bón nhả chậm cho nên là khi mình tưới vào thì nó tan dần nhả chậm dần và cây nó sẽ lúc nào nó cũng có cái ăn có dinh dưỡng để nuôi cây và phân Silic này là một dòng phân mà kích rễ mạnh, rất mạnh các bạn ạ Đấy, kích rễ, kích mầm, bật chồi mầm rất là mạnh Cho nên mình có thể ứng dụng từ với những cây um, hoa cao cấp như là sâm à, Như là các dòng lan um, Các dòng lan và cũng thể dùng cho các dòng sâm Ngọc linh, sâm cao ly Đấy, Vân vân Đấy rồi cho đến những cây hoa nhỏ những cây uh, thực tế ra là ở cái cái cái lan này khi trồng đến bây giờ ấy, là mới sử dụng phân silic thôi còn chưa sử dụng cái phân gì cả Đấy, trong các loại phân của lan người ta cứ bảo là trồng xong phải một tưới cái lọ tưới kia nhưng mình chưa tưới cái gì nhưng mà độc phân silic không mà mà nó đã phát triển tốt được như thế này mà gần như mình đây là 10 10 có 10 ờ, giò thì là mình cả 10 giò đều phát triển tốt không chết một giò nào các bạn ạ không chết một giò nào khi mà nhân giống thì nhân ra được 10 giò thì cả 10 giò đều sống và không dùng một cái gì các bạn ạ chỉ dùng có phân silic mà bây giờ cây nó đẹp như thế này Đấy. không cần phải dùng những cái cầu kỳ gì các bạn nhé không cần phải dùng cầu kỳ gì chỉ dùng những à, với cái dòng phân silic đơn giản một là chúng ta có thể là dùng cái này để tưới phun tưới phun ở đều trên đá và mình ở đây mình đã tưới được hai lần phun tới được hai lần thì nó đã ra rất nhiều rễ và cây đẹp như này rồi thế và lần này lần thứ ba mình bón cái uh, loại túi 5 cân vào cho lan thì khẳng định với các bạn là sau khoảng một tháng nữa thì à, mầm nó ra sẽ ra rất nhiều và rất đẹp Và ngày hôm nay thì Thanh Tân muốn giới thiệu với các bạn rằng Đối với lan, tất cả các dòng lan từ lan thường cho đến lan đột biến Nếu như mình dùng à, phân silic ứng dụng và dùng một cái lượng rất nhỏ vừa phải À, thì à, sẽ cho cây đẹp sinh trưởng phát triển tốt hạn chế chết cây chết cành hạn chế những cái mắt cua trên lá hoặc là những cái bệnh à, đốm lá hoặc là những cái thối thối lá thối gốc thối mầm thế và à, thanh tân muốn gửi gắm đến những người trồng lan rằng các bạn hãy mạnh dạn tin tưởng dùng phân silic tân phát bắc giang của chúng tôi sẽ cho những giò lan đẹp mỹ mãn yêu kiều và hiệu quả kinh tế cao thế xin các bạn hãy là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 để mỗi khi mà Thanh Tân ra những video mới thì à, các bạn à, sẽ biết được và chúng và xem được những cái thông tin này thì à, à, xin à, được kính chúc các bạn là có những vườn hoa cây cảnh đẹp đẹp giá trị kinh tế cao và trong mùa covid